thằng khốn nạn nó xuất cái máy này ngu như con bò chặt cái máy này về nó thấy nó khốn nạn nó làm vậy ai lưu lên được em leo lên coi tại vì cái sự đầu bò của nó đó mà anh sẽ không bao giờ hợp tác nữa tiêu chuẩn của bbt thol là máy phải xịn hồi kỳ anh nhập cái máy này về quận 12 nè lúc đó anh bận quá không có kỹ cái này á là như như như người ta Rất là phải, bò. phải có các nấc để mình điều chỉnh đúng rồi nên cái máy này thì sẽ được đổi bằng máy khác Vlog thực hành thiết thực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 chung mà khi mà chúng ta chơi tạ đó thì chúng ta chết thôi à, quên nó có bt mà dạ, quên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm căng cơ bụng chung cơ mắt ngủ ghê không ghê không ghê ghê ghê ghê ghê ghê nó con con bự mà kéo nó xuống nổi nữa hả trái bên trái đu năm rồi sáu bảy tám mười chín hai mươi một mấy đứa lục lục thích đu xà lắm à? ba bốn năm sáu mấy bảy mấy tám biết cái này không biết cái này không không con nhỏ này nổi tiếng là mạng sòi nè lồn lồn lồn lồn nha đó đó it's her thì gym á ừ. thì em nhìn thấy mấy anh chàng mà thấp lồn á tướng đã lồn này tướng đã lồn rồi này còn mà không kiếm ra tiền hay là không có tài năng thì biết sau này ai lấy Tại vì Hương không không Hương không thích những người lồn <laughs> Đó Xong rồi cái tụi nó lên tụi nó cắt clip á cái tụi nó ép ra cái âm thanh cái video này cho cái tiếng nó ra giống mình lồn lồn đó nó xong rồi nó đi nó khè mấy thằng trai lùn vô cắn gì gì luôn cái đó là cái quan điểm người ta ông ơi luôn luôn luôn luôn luôn ngày đó và bây giờ before and after ok đó 30 lần hả? Có hát 30 không? nha Không, không hát Mấy đứa này nó ở đây hết mà Không có đông người vậy rồi giờ sao ta? Ráng dạ, lên, cố lên em 30 mà Chứ <laughs> là kèo khó Quá Đó Có 30 thiệt không? Thiệt Có 30 thiệt không hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ký được không? 12 Bật quá 13 Cố 14 15 Cố lên 16 yeah. 17 yeah. 18 yeah. 19 20 yeah. 21 yeah. 22 yeah. 23 yeah. 24 yeah. 25 yeah. Cố lên đây, anh 26 27 Cố lên 28 29 30 Cố lên 31 Cho 200 cái nữa bỏ lão 34 Ờ, sáu Còn anh láo gì giùm chúa hả cưng Ờ, tám, ừ, đại nghề ta Đôi tay riêng đâu chỉ để làm thơ Mà uy lực tinh tình cung cảm xúc Bốn tư Năm Sáu Bảy Tám Chín Năm mươi Tại vì sao? Tại vì chúng ta có dây tay hát online không sợ bị té Vẫn kéo dây thôi, vẫn kéo dây thôi Đó, thấy không? Model này nhất trái đất luôn tưởng là ông chơi không nổi 30 hóa ra ông còn chơi đến cả 50 nữa Thôi lần sau không thách nữa Thách chỉ có thiệt Bởi vậy á Cái cảm giác á Đi tập gym mà uống amino xịn á Ướp lạnh lắm em Nó khác hoàn toàn với những thằng Nhìn người ta Em làm cho anh lên đi Hả? em làm cho anh lên đi. dạ mẹ kêu tạ lên đi má thôi cái tay treo đây rồi làm ăn gì nữa làm rất là có cái gì cái gì đi kẹp cầm luôn đi rồi buông buông buông buông đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín một Ninja của Thao Ủa? Đau bụng Cái mẹ tập tướng quá vậy Nè uống đi anh, uống là hết đau. bụng thì bo bụng Hiệu quả tuyệt vời tinh thần kế tục, Tiếp tiếp tiếp em vô vô vô Vô cái đó là cách mà chúng ta kích thích cơ toàn diện